What's good, peeps? It's your boy Buddha Slim back again with another one of them. Thanks. Alright, so check it out, Buddha Gang. We got another one right here. The homies, I hope I say it right. Dynamic. This one's called Con uh Condu Tren Condu. Hold them up, my boy said that shit like a beast. Huh. Nah. <laughs> All right, leave me some comments down below and let me know Vietnam what y'all want me to react to next, baby? Let's get it. See what we got going on up in here. My back itches. Put them up. Put them up. Uh. đã bằng theo tàu đi, đã bằng theo tàu ai đã bằng theo tàu thì đánh vào bài thay đi để cho mày biết Thích liêu si, bên SD, về thích kỳ Để tao thích ghi, đừng cái flow mới như một câu với Tôi tục rồi cho mày to, cho đã chơi qua bao năm Không biết mình đến đâu tới, tao cũng bị được nói Âm nhạc đang chết, hey, sáng sau bằng năm Mình thì mình sống sớm mình mình thích trừ gian diệt án Tao sống, tao mới rap và xâm mang kiệt tác trong mình xương, mình trong mình ham, mình trong mình thu mình trong mình đông Mình tâm, mình tao mình tâm, mình sao, mà sao, mình năm mà đang không, với còn đang việc khác Việc rap, nó dùng thứ đi từng bước khi bị tướng đừng nguồn nước Cho âm nhạc này thất thoát, lác đác, tao nó khoác lác Mà các bác học quát nát, mà mày hái thoát xác Và tao rap khác, bị một phát rác, snap back, biết để đừng ai là swag đồng hồ không ngừng nhảy số đi trên từng dãy phố thấy người ta trên nhà cao tầng nhảy xuống đi đi chừng bảy cuốn vì hiếp dâm nhạc mày rap để cô chim bao năm lạc bày không ai tao bao nhiêu bao nhiêu bên từ kho bạc đầy nghe Moody Gang y'all probably like oh why ain't he moving why ain't he moving we heard this last night this beat is off the chain but you know what I got the lyrics. I got the lyrics. Home is where it started, baby. Home is where the heart is at ease. And if I'm being honest, home is where I'd rather be. You know what I'm saying? There is oh so tired influx of cars, turns, uh, turns, uh, uh, uh, uh, uh, cereal. Uh, uh, Hold them up. What was that? About? Influx cars, turn sick. Oh, turn cereal. Sometimes we need peace. Go home. That's all we can find. Like sometimes when you out there and you doing your thing and life is just blah, blah, blah, blah. Homie, like, fuck this shit. I gotta go home. There ain't no place like home, my boy. That's what I'm saying. There ain't no place like home, homie. Sometimes we need that peace. Nghe tao flow từ đường mông gạt thầy lá từ bên sông cát đá như bê tông quá cho mày công cá mấy cái sông hở hóa đá phá giá nhặt mình có xóa được cái không tôi được chó má này khi không lại bóp ống khóa từ bên trong nhạc tao mang theo sơn quanh nơi âm u đường vắng qua nơi khu tường trắng nơi bê tao thương mắng là sao ba cái đầu dây đây baby tao mà cầm mày tao và đành đẹp mang tao đành mê với tao mà công cái đành mê tao mẹ bị tao thường mắng là Sao ba khi đầu chơi đây baby tao mà không bị tao Và đành để ban tao tao đam mê với tao mà không cái đam mê tao Mà giờ là ba mươi năm mươi năm mà khi đầu quên đi tao bị tao luôn luôn ba là ba âm thì vì chịu quen là không chúng ta Nên còn ngày đang mới đưa bên nhau mới từng một nơi Cái đôi bên tao mới tôi bên đeo ba đôi lên đi cái đang hàng Mầm đại gieo nó cứ đến sắm với đôi bên lâu Cái dâu mới chịu chịu muốn tưởng cái dâu mới chịu Mười tao muốn thường mười tao muốn dừng Tao đang có mà nhanh là đời đời gã và đây gã mai đây tôi mày thấy cũng chỉ chính tao cái thấy tôi bằng hai lần năm mươi thứ mười theo câu khác con đường cuộc sống như đúng bắt đầu ta không bao giờ mà muốn một lần thấy mẹ mình vắng nhà và đập mang That was almost a minute of rap. Homie, breathe. His probably all his vein was popping. <laughs> I'm feeling like life gives us from the beginning. It is that we know we're not like other children because <clears throat> there are days when it's not cool and windy and there is hot and we put a small pile of sand. I'm empty. What does that mean right there? I'm an empty house with a wooden attic. Oh, I'm an empty house with a wooden hat with a wooden attic. Like my heart is him. My soul was empty. Uh, that's what he mean, right? Today, to bring big cloud, bring clouds, thunderstorms, it rains. It's time to say no to plastic. Hold on, my, my boy, is it? Say no to plastic. What you mean by that? Why it's gonna destroy? time if we expected it. Life bit messy, but the music is in us. When life takes us to a fucking music mày theo lên từ tay rêu What's your name, what's your name, what's your name homie D-A-T-M-I-N-D-A-C Where you from, where you from, where you from, homie Hey, let y'all know where you're from, baby Vietnam, stand up, Buddha gang We from Cali, baby Where you from, where you from, homies Let them know Let them know where you from, baby. D A T M I N D A C. And where you from? Where you where You from? Where you from, homie? homie Việt Chi Fam. What's your name? What's your name? What's your name, homie? D A T M A N D A C. Where you from? Where you from? Where you from, homie? Việt Nam, Chi Fam. Lời mà đầu người làm như thật đầy hiến máu. Việt Chi Fam, baby. Sài Chi Fam. Lời mà đầu người làm như thật đầy hiến máu. Kiếm giáo, da bầm tiếng đau, xương vì chiến đấu, biết tiếng tàu, viết hay luyện dâu không cần chuyên sâu Tao đi bằng nguyên câu flow như là xuyên nhau Âu về nơi bình yên ở đâu Người ta bị điên vì đâu Cây con tại sao tự nhiên là cho rau hoa màu nâu You never know uh, Đế chế suy tàn Nhạc rap từ đường phố tới đốt trái trái tiền vàng Đóng vào cái mặt xanh tái mấy thằng con gái khoái phim hàng Vải rapper thanh hoàng biết giá châu như mày vậy là tao gác cái chân lên bàn uh, Chứ tôi ngày càng to Để cho bao nhiêu công lao người ta phải bay như tàn cho Tao mong được no hôm nay chuyện mai là sao không màng lo Tao không cần viết mấy bài nhạc để ghẹo gái cứ Bro, is trái. same fucking lyrics or not. I don't know if this is a set, but this shit is on fleek, homie. I know for sure it's my blood, it's my bones. I'm coming home, I'm coming home. Where comes tomorrow? Who knows? It brings a place like I feel like home. It keeps saying, I'm going with the flow. Here's my roots. Here's where I grow. Oh, Xe vẫn thẳng tay lái, ngang chợ Tân Định Có nhiều nhà cao tầng đang phải, cho thuê lần sang phải Đây là Trần Quang Khải, khi cuộc sống bên đêm mà người kiếm tiền việc cần trang trải Nhạc đêm đánh thức linh hồn đang ngủ say Những con người với sống mà không biết tiền gì nào mới đủ đây Không năm nào mới Tết người ta rủ vào ta chết chừng nào mới hết Khi ta tìm nhau giữa Sài Gòn Ngày nào đó cũng may mòn, hai đôi dép về trễ Ăn vài đòn, mai lại còn khoe Trong đôi mắt tròn xe, quái này chắc còn bán Yeah, không còn nghe, mùa đâu không còn the Trên đường không còn xe, ai tụi bà ra kiểm tra ADND ha Và xem tao quăng bơm xăng cho bay đi men xin xa Nghe tao flow lời lấy một cây viết đen ra dạ. Thay vì 50 cent tao chỉ đưa mày pha Nhớ tên tao DAT and Maniac DAT, MA and I Asian Where you ờ, from, where you from, homie? Let them know, ờ, baby, where you ờ. from, where you from, huh? Tại sao là có một cái tên bài hát như thế? Vì những người được gọi là con đò nhưng không khác gì côn đồ Còn những người bị gọi là côn đồ là đang dẫn dắt một người khác cho một con đò chúng ta khác nhau một dấu ô Và nhạc thì không có gì để che giấu ô ờ, qua bao năm mùa đất bao mòn trái đất rất là tròn oh, xoay quanh bị mất và còn nay mai bị vứt vào hầm người ta thích tiêu tiền vào nơi xa hoa xong rồi ra tại sao còn nhấn ga sau khi lái xe tông người ta cầm số tiền thật to khoe khoang mong muốn để bài nhạc hay đời còn đắng hơn chén thuốc dù không uống thì bị hey that motherfucker in the back in that boat out the other smashing the life out of somebody they got blood Hết biên bản linh cảm đến báo chí lên truyền thông Thế bây giờ tôi muốn hỏi một câu không biết mấy anh có phiền không Hát về đời về người thì dù nghệ sĩ có chuyển giới Điều gì là đúng với sách viết sai mà không được viết lại quyển mới Thời gian trôi qua làm nhân da như ta sẽ không xấu xí Dù cho đôi mắt nhìn vào bóng tối nhưng tâm bên trong đấu trí Họ sẽ phải học về nhiều thứ từ thằng nhóc Họ sẽ cần khóc để diễn tả nó bằng rap và bằng rock đã từng bên chúa và mãi mãi là môn đồ và chúng ta sẽ mãi được gọi bằng một cái tên là côn đồ trên con đò à, kìa những tên côn đồ và côn đồ trên con đò những tên côn đồ và côn đồ mang lối thoát kìa những tên côn đồ và côn đồ trên con đò những tên côn đồ That's not the right song.